công viên tao đàn em giới thiệu đi em tên gì đó cái gì quỳnh giao họ tên đầy đủ còn con tên là gì họ tên đầy đủ à, hai chị em chào à, khán giả đi nè ai giỏi cách nào đây Thôi mình cũng muốn chơi cầu tượng đó Thôi chắc mình sẽ tìm một cái cầu tượng khác đi chơi nha Đi thôi Coi ba chơi cầu tuột đây Coi chị hai làm gì kìa Chị hai làm gì kìa Cuốn chị hai kìa Chị hai bị mắc lưới rồi kìa Con nhện bị mắc lưới rồi kìa Mắc lưới nhện rồi Rồi hai con con gà với con rắn bị mắc lưới nhện rồi. Rồi có ai chơi cầu chuột tuột này không? Tuột này thử tuột thử được không con bé. con chuột đâu ơi đâu ở đâu đâu bạn đang chơi sao mình chơi được ok kìa bạn kia đang test kìa bạn kia không dám test luôn test sẽ gãy cái cầu tuột đó <laughs> Rồi dạ, con nói đi. Dạ, con đi nhẹ tay đi sao nó văng ấy kìa. Rồi em ngồi lên đây, con con hỗ trợ em ngồi lên đây. Từ từ tí, từ từ để